hello vâng, xin chào tất cả các anh em là chơi à, bộ môn bài lá thế thì trước mắt anh em là một cái bộ kính áp tròng à, hàng của mỹ nhá kính áp tròng hàng của mỹ thì các bạn biết rồi là cái kính áp tròng này là đảm bảo cái các bạn là đeo nhìn thấy tất cả các cái bộ bài luôn thì không để mất thời gian của anh em lâu thì bây giờ thả sẽ đeo một cái mắt kính này vào đeo một cái mắt kính áp tròng này vào và để cho à, tất cả các anh đọc đánh bắt từng một cái lá bài một trong tất cả 52 lá bài để cho anh em thấy được rằng là khi đeo cái kính áp tròng này vào thì nó sẽ rất là tiện lợi nhá tiền hàng là hết 250 hai hai triệu rưỡi đeo kính này thì nó rất là dễ nhiều các bạn thì sợ là đeo kính áp tròng nhưng mà thực ra dùng cái kính áp tròng này nó rất là dễ nó rất là tiện vấn đề là chị không ngại mình cái bọn đấy cái bọn đấy nó cảm thấy tầm chị gọi cho nhà xe rồi cho lấy đi đó chị chỉ mất tới ừ, chưa tới một phút là mình đã đeo xong một cái mắt kính áp tròng bây giờ mắt thảo đang có một cái len kính áp tròng ở trong mắt đó thì thảo sẽ đọc được tất ừ. cả các cái chất của bộ bài cho các bạn thấy được rằng khi đeo cái kính áp tròng này vào thì nó rất là lợi hại cho tất cả những anh em mà đang chơi bộ môn bài lá đó thì là đây nhá các bạn nhìn thấy nhá đây hoàn toàn là không phải bài lỗi này nếu như bài lỗi thì mắt thường hoàn toàn nhìn thấy được còn đây là một cái loại kính áp tròng thì à, nó sẽ giống y chang như bài bình thường nguyên đai nguyên siêu linh kiện và bên nhà thảo thì cung cấp tất cả các cái mẫu mã thì các bạn nhìn thấy này đó đây là một con áp này áp rô này áp cơ này hai cơ này ba cơ này hữu cơ này di test này quy test này 9 test này 10 test này 4 test này 5 test này 6 test này 7 test 8 test 4 rô 5 rô 6 rô 7 rô 8 rô 9 rô 10 rô 0 Guiro con này là con 6 à, cơ này 7 cơ này ca bích này di bích này 9 bích này 10 bích này 6 bích này 7 bích này 8 bích này 5 cơ này ca cơ này áp tép này hai tép này ba tép này caro này hai rô này ba rô này 8 cơ này 9 cơ này 10 cơ này di cơ quy cơ phân teo này phân teo này áp bít này hai bít này ba bít này bốn bít này năm bít này đó quy bít có một cái bộ bài này các bạn sẽ có thể đọc được hết tất cả các lá bài đó thì khi chia bài khi chia bài thì các bạn sẽ nhìn được tất cả các cái bài nhà của họ ngay từ mặt đằng sau lưng của lá bài đó thì các bạn sẽ biết được khi mà mình đã đã được uh, mình đeo kính áp tròng này rồi thì trong cuộc chơi mình là người quyết định quyền sinh quyền sát là ở mình bởi vì sao bởi vì mình biết được bài mình tương nơi điểm mình biết được bài người ta tương nơi điểm bài người ta có những gì và chất liệu chất bài như thế nào từ con ca ca bích ca kép là nhìn được hết đó thì kính áp tròng này các bạn lưu ý là chỉ nhìn được cái bài lá thôi nhá kính áp tròng này đang sử dụng là kính áp tròng đánh bài có thì anh em nào mà muốn đang thua tha muốn gỡ gạc thì hãy liên hệ ngay số hotline của màn hình bên nhà mình thì sẽ bán là với cái giá hỗ trợ cho tất cả anh em nào đang thua tha muốn gỗ tạp một cái bộ kính áp tròng nó rất là hiệu quả này đeo vào rất là êm mắt mềm ờ, mắt và đeo thời gian đeo tới 5 6 tiếng luôn và đảm bảo 100% là không bị khô mắt không bị cụm mắt và đeo lâu thì mình vẫn nhìn rõ cái lá bài nha bây giờ thì mình sẽ tháo cái mắt kính áp tròng ra để cho các anh em thấy rằng là đeo kính áp tròng này vào thì nó nhìn rõ như nào nha Thế anh em ờ, nhà mình chỉ có hai cơ sở nha và ship hàng áo quốc nha anh em nhé đó thì đây là một cái len áp tròng này anh em nhìn thấy này nó rất là mềm mỏng luôn nha và đảm bảo là một trăm phần trăm không rất là khó rách còn cái hàng dở amateur thì là đeo vào nó dễ rách là cái chuyện bình thường nha thì anh em nào mà chưa hiểu rõ về cái kính áp tròng thì cứ liên hệ tới cái số điện thoại hotline trên màn hình bên mình sẽ giúp anh em và tư vấn anh em tìm ra được những cái bộ uh, sản phẩm đánh bài sóc đĩa bầu cua tài xỉu mà phù hợp nhất với cái sân chơi của anh em đang chơi cảm ơn tất cả anh em đang xem video nha